chào mọi người quay lại kênh của mình đây hôm nay thì à, mình lấy một số cân như thế này nha mọi người có một cây vợt với một cái rùa à, máy năm rồi một cái cực trong mấy cái uh, <clears throat> cần tay đầu tiên cây cực trong này đi Cây này của Shimano Shimano nhé mọi người cực trọng Shimano cái này thì uh, cực 50 dài 33 ba khúc đây khuyến đã cược vào đây khuyến này rồi ở dưới này còn hai khuyến nữa dưới này còn hai khuyến nữa đây Ủa kêu rồi, này sao bịch bịch đấy Đây là cái cây nhon cái Người gì, người gì ở đấy nha mọi người Cái này thì à Dơ thôi Dơ Về vệ sinh này thôi Ồ Dính miếng đất Chạy cày nó ra Đây, xây rồi đó ngoại hình cái cân này thì còn trên 80 phần trăm nha mọi người đây độ cứng 50 cái này bạt uh, văn Fuji bạt văn Fuji nha cái này nặng 280 gram, cái đọt này là hai ly rưỡi đọt hai rưỡi giá 33 thu về 118 sen ok ba khúc cái này cái số 1 cây số 1 cái này mình bán một triệu ba nhé mọi người một một triệu ba thôi bán triệu hai được rồi triệu hai nhá rồi tiếp cái cân tay cái cân tay của hãng nào đây mình cũng không rõ nữa thấy nó ghi à Canto cần tay của Canto nha mọi người cần tay carbon của Canto cái này thì uh, nặng 140 gram đây đọt này thì đọt khoảng uh, à, 0.8 á đọt khoảng 0.8 nha mọi người

ba carbon nha mọi người bốn năm sáu sáu giống bao gồm cả cái đọt cái đọt thì à, khoảng 40 à, phấn thôi đọt khoảng 40 à, ok cân cán tố nha mọi người cái này cái số uh, 2 mình bán 700 số 3 đây số 3 số 3 là một cái cân à, carbon Tombo 72 Tombo 72 nha mọi người Cây này thì à, nặng 300g, à, đọt 0.8 Mới đó thực tế được 7 mét thu về 107 xe một hai ba đây các bón nha mọi người bốn năm cái này ngoại hình còn khoảng uh, trên 80 phần trăm sáu bảy tám tám dốc tám giống hơi bị sược ở đây này cái này cái số 3 phiên bản 700 số 3 700 số 4 số 4 là một cái cân Eco Club 24 cái này của hãng nào đây không thấy cái hãng nào nha mọi người cái này thì nặng 140g đọt 22 dài 24 thu về là 91 cm đây cân gạc bón nha mọi người đọt thì độ cứng khoảng 15 một giống hai giống và <clears throat> cái này thì mình không thể ghi xuất xứ đó ngoại hình của cây này thì trên 80 phần trăm đây năm khuyên năm khuyên đeo khuyên Fuji nha mọi người khuyên Fuji năm khuyên bao gồm cả đầu bô đầu bù Fuji bả thôi bả trượt Fuji FS6 con khá là mới cây này cây số 4 à, mình bán 500 năm năm cái cân này là của hiệu gì á mình không biết nữa nhưng mà người ta bọc nhờ hết ra rồi đây bọc nhờ này người ta bóc nhờ hệ kia cái cân đó cái này hình như người chơi cân trước người ta bọc chứ không phải là người ta sản xuất ra vậy nhá Cái này nặng 260 gram, đọt 2 ly dài 3 mét thu về là 80 cm đây 2 4 6 2 4 6 7 7 khuyên bao gồm cả đầu u, khuyên khuyến thì khuyến hãng chứ không phải khuyến Fuji nha mọi người này ở đây bị nứt cái này nứt cái mình thấy người ta đổ kéo lại rồi đây có nứt miếng này đây này này rồi hết đây đọt khá là cứng độ cứng này trên 30 nha mọi người độ cứng trên 30 đây cần gặp bon ừ. đúng rồi 30 3 mét này 30 3 mét con đấy là dòng chữ gì đấy thì mình xí gì đấy chữ đây chữ xí con chữ này là chữ hammer hay cái gì đấy không biết đấy đây có mình cái giọng nó bị xước con đây bạch vạn Fuji FPS e bạch vạn Fuji FPS e nha mọi người rồi cái nơi cái số uh, à, 5 số 5 này mình bán 700 6 à, bỏ cái này rồi 6 là một cái vợt sản xuất ở Hàn Quốc vợt carbon nha mọi người sản xuất ở Hàn Quốc đấy nó ghi 63 6 khúc cái này thì à, nặng 780 g mình đo được 6 mét à, thu về thế này 113 cm đây ở đây là cái đầu à, đâu rẻ là khoảng đâu rẻ 10 nha mọi người 10 tới 13 thì như 13 thôi vậy đây để vặn cái vợt hoặc là cái bộ cá vào nhá cái này câu câu câu câu ờ, uh, câu ganh đâu thì hay đây nó như thế này đây đây là cái nút thôi cái vợt carbon 3 4 5 6 6 giống Ủa 6 giống ở 113 như phải 63 mới đúng chứ sao 67 tắt cũng rõ nè mà mình đo được uh, bữa nhớ đo được 6 mét à, có cái dây đeo vào đây dây đeo nhá carbon nha mọi người Mariner Road Q7 DX630 Hàn Quốc Reverse này thì mình bán 600 Số 6 à, đó các bạn 6 800 à, 6 600 nha mọi người 600 số 6 600 số 7 số 7 là một cái lua carbon lua này uhm. mỗi là từ 8 tới 10 à, 5 à, tới 18 gram cược thì 7 tới 14 giờ bây SP60 khuyến này là khuyến, không phải khuyến đá nha mọi người khuyến này là khuyến sắt đấy hai ba bốn năm đầu bú cũng phải đầu bú à, sắt luôn à, đầu bú đá hơn đầu bú sắt ủa cái cân này cân cân cân cân à, phíp nha mọi người phíp chứ không phải carbon cái này phíp rồi bán tờ bật vặt này bật vặt nhá cái này fit à, cái này cái số à, 7 cái này mình bán là 200 8 8 đây cái này là bát game Pixel CG6 2 cái này thì uh, môi là 1 phần 4 tới 3 phần 8 OZ dây thì từ 5 tới 15 RB Action Multi hai khúc chai 118 Made in Hàn Quốc Hàn Quốc nha mọi người đây bạt là bạt bàn Fuji đây cân máy năm các bón này khuyên 1 2 3 4 5 6 6 khuyên bao gồm cả đầu bu Đó. Cây này thì nặng 120g, đọt 1,9 Dài 1,8, thu về là 95cm Đọt khá cứng nha mọi người